một động tác chung nè ok một lần nữa nha hai đi một hai and ba and bốn và ok đoạn này thì mọi người hơi bất ổn cuộc sống một chút xíu nha nhưng mà cố gắng là làm sâu cho nó đẹp hơn nha rồi một lần cuối cùng hai đi một hai em ba em bốn và hít hít hít sau đó nhẹ vào hất hai phần tay lên hai lần và phần hông của mình sẽ đẩy lên như thế này ok hai hít khum em khum sau đó mình sẽ lùi lại chân bên trái và dở chân bên phải lên như thế này ha và mình sẽ xoay cái phần tay vút qua đây và phần eo của mình sẽ xoay về hướng bên trái bài này sẽ hơi khó một chút xíu nên là mọi người chịu khó tu đi tu lại video để học kỹ hơn nha ok dạ. sa sa em và sau đó mình sẽ nhảy lên chân bên trái đưa chân phải lên như thế này và đưa ra ngược lại với bên còn lại ok phần tay của mình sẽ là quắt hai lần như thế này một em hai em phần người của mình á mọi người sẽ chú ý đổi cái hướng người ha như thế này ok mình là lại nha hai đi trừ trừ chắc trừ trừ chắc sau đó mọi người sẽ bước chân này xuống và đưa tay qua rồi đổi không, là phần tăng mình sẽ đổi theo cung cung bụng ok hai đi tăng tăng tắt trừ tăng tăng tắt trừ sau đó mình sẽ nhảy lên phần tay phải của mình sẽ cuộn vô như thế này nhớ là lúc nào cái cổ tay của mình cũng sẽ là gặp vô nha mọi người và phần tay còn lại mình sẽ chống nặng ở bên này sát rồi còn eo mình sẽ xoay về bên trong tức là bên trái mọi người xoay and xoay ok hai đi một hai xoay and xoay sau đó mình sẽ buông tay xuống như thế này và cuộn lên một hai ba bốn là mình sẽ quay thẳng ra là 발가락으로 쿵쿵쿵짝 ok 쿵쿵쿵짝 bây giờ nhanh hơn nha 쿵쿵쿵짝 rồi ok bùm 쿵쿵쿵짝 rồi mình đặt xuống một cái hất lên thì khúc này mình sẽ ngã sáu người xuống đây ok rồi phần sau mình sẽ ngoắt như thế này kum dẻo ok mặt của mình sẽ nhìn bên này và tiếp theo là khúc hẹp khúc hẹp rồi mình làm lại động tác cũ nhưng với bên phải khum khum sắc vùng khum khum sắc vùng ok sau đó mình sẽ hót lên khum hắt hắt hắt một lần hót lên ba lần hót xuống nha na na na na na rồi mình sẽ đánh hông qua bên trái trái phải trái phải ok trái phải trái phải phần tay của mình sẽ là què què què tức là bên này nó chỉ có một lần thôi nó kéo dài bên đây sẽ là hai lần nhanh ok hơi liệu chút cho mọi người hai đi na na na na na rồi sau đó mình đặt tay phải cương cương cương cương nghiêng phần người qua như thế này cha cha cha cha cha rồi tiếp tục dẻ xuống như thế này và phần hông của mình lại đánh vào bên trái một hai bật hai tay của mình sẽ để như này và bật lên ok mình đến lại một lần nữa nha la la la la la thắt một hai ba bốn la la la rồi câu cuối cùng là mình sẽ đặt qua một hai ok phần tay phần ngực và sau đó mình sẽ đổi cái phần tay của mình ra ngoài như thế này đặt tay lên giống như con mèo đang vuốt tóc gì đó ok hai đi khưng em khưng em hai câu cuối cùng là một vô ra hai vô ra ok câu này nó sẽ liệu hơn cho mọi người tại vì câu đầu tiên là mình sẽ dạy ra vô nhưng mà câu này sẽ là bừng vô ra bừng vô ra phần chân của mình sẽ đi tự do nha mọi người ờ, cái và thế là đã